Chào các bạn, hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu là Paloma IC800B. Đây là nội thất bên trong của bếp đây. Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp. đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng này có vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so sánh với bếp ga Việt Nam bếp ga được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động đây là cảm biến phá ga tự động đây cái hình nó giống như cái đầu mỏ hàng vậy khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước trào làm tắt lửa đó thì khoảng sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại rất là an toàn thứ ba là bếp ga nhật á, rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ ờ, tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm và tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ra khi gió hỏi tắt lửa thì tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn với tay ờ, từ 3 đến 5 ờ, giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió thổi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng tạch của đà la thì một số bếp ờ, dòng bếp khác á nó sẽ phát ra một tiếng bếp thì tùy mỗi bếp nó sẽ có cái tín hiệu khác nhau như bếp này nó chỉ nghe tiếng tạch của đống đà la thôi nếu các bạn để ý đây bếp bên trái bếp bên phải vào bếp nướng công tắc thì vẫn đang đang mở đây còn đây là que cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa đây là tính năng thứ hai tôi sẽ thử là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi thì ở được <coughs> nếu mà các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn hưởng có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á thì ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả <clears throat> thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc đây là pin sạc nè pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi nhớ nhớ dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực pin làm bếp không hoạt động đi hai pin đó là một cục sạc nè có đoạn dây dài 3 mét đây hai bếp nấu đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có nhiệt độ cao cho dù à, vị trí gần ga đang ở vị trí lớn nhất đây bếp bên trái 205 độ nữa bên phải là 245 độ thì tùy mỗi điểm <clears throat> tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau ngu bếp ga Nhật á có lò nướng rất là tiện lợi <clears throat> nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải à, cắt mỏng ra hai phân à, rất là tiện lợi không có như cái kiểu cách nướng truyền thống của mình mà phải đi nhúm lửa than thì đối với tất cả các dòng bếp ga nồi đi Nhật á về à, bếp nướng nè phần bếp nướng ngắn thì do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á, chỉ cho phép ta giảm à, ngọn lửa của bếp nướng á, từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động tắt lửa vào phá ra bếp bên phải cũng vậy sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây Bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi Pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin nên tôi gắn kèm thêm một cái lò xo. Thì khi nhân bếp về nhà các bạn móc lò xo vào dấu cộng nè, dấu cộng là cực dương của cục pin đây. Một đầu của lò xo tiếp vào miếng thép trong một bên đây bếp pin sạc bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp pin yếu á các bạn có thể theo dõi theo nhịp đánh lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ngay dấu học pin nè khi à, pin yếu nó sẽ à, sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây khi hết pin các bạn cắm sạc vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn không có thời gian mà theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang ngập pin vào thì một lần sạc á các bạn xài khoảng được từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp ta thực hiện được thời gian mà ta mong muốn từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ điện tôi sẽ chỉnh thử hai phút. Rồi. khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật đó cái loại van phù hợp với nó là loại van nam với lốt ba bốn năm m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác đó, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật đó, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi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 có thể kèm với từ khóa rẻ hơn phía mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây bếp đã tự động tắt lửa và phá ga sau ờ, hẹn về trên ổ cắm Đây. công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn khi nướng á, các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta cũng dễ dàng vệ sinh mâm hứng hơn thì qua qua khảo <clears throat> qua khảo sát qua khảo sát thực tế uh, khách hàng sử dụng bếp ga nội địa <clears throat> nội địa nhật trong 2 năm á cái tiền tiết kiệm ga thì uh, nó sẽ bằng cái tiền uh, mua bếp ban đầu của các bạn bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột vào chui vào cắn phá bếp dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video clip sau bếp này thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật đó tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video clip sau